Hai, xin chào tất cả các bạn đến với video của mình và video này mình sẽ làm về người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân ngữ văn lớp 12 để ôn thi tốt nghiệp năm 2022 nha. Và tự nhiên mình cảm thấy nhớ nhớ mình mình thích có ngẫu hứng thích làm một video đó gì đó về học kỳ 1 mà mình chưa làm đó là người lái đò sông Đà Nguyễn Tuân. Vâng và mình có sự cảm hứng từ những bài mà mình vừa đọc lại á mình có sự cảm hứng nên mình sẽ làm một video về người đã đọc sông Đặng Tân luôn và có khả năng mình sẽ làm về sông Hương của mình sẽ làm về sông Hương luôn nha và mình có khả năng là mình sẽ làm về sông Hương của à, ADT trong sông của Hàng Phủ Ngọc Tường á là sông Hương khi đến thành phố Huế bệnh viên thành phố Huế đó rồi đây là Nguyễn Tuân thì chúng ta sẽ nói đến nghề về Nguyễn Tuân một xíu nha Nguyễn Tuân á là người nhạc sĩ suốt đời đi tìm cái đẹp. Nguyễn Tôn sinh năm 1910, mất năm 1987, quê Hà Nội. Ông sinh ra trong một gia đình nhà nho. Khi ăn học đã tàn và tay học bắt đầu phát triển, ông là một nghệ sĩ suốt đời đi tìm cái đẹp. Và Nguyễn Tuân mang phong cách tài hoa uyên bác, các bạn nhớ nha. Rồi sự nghiệp sáng tác thì trước các tháng 28 Nguyễn Tuân khai thác vẻ đẹp của vang bóng một thời chỉ muốn xây dựng cho khuây đi cảm giác thiếu quê hương. Rồi sau cách mạng tháng 8, Nguyễn Tuân hưởng ngoại bút của mình để tìm kiếm chất vàng của thiên nhiên cùng thứ vàng mười đã qua thừa lửa lửa ở tâm hồn của những người lao động Động và chiến đấu phong cách nghệ thuật của ông ông có sự độc đáo tài hoa uyên bác ông có một ông có công đưa thể tùy bút lên đỉnh cao nghệ thuật làm cho phong phú ngôn ngữ văn học dân tộc rồi những tác phẩm tiêu biểu của uh, Nguyễn Tôn thì đó là vang bóng một thời thời sang năm 1940 tùy bút sông là năm 1960 10 trong đó tác phẩm sau cách mạng tháng 8 nổi tiếng nhất tác, đó tức là tác phẩm người lấy là sông là Nguyễn Tôn mà chúng ta chuẩn bị phân tích đây vì đó vì nó là tác phẩm được rút từ tập tùy bút sông Đà in năm 1960 mới thể loại tùy bút tác phẩm ra đời trong hoàn cảnh tác giả đi chuyến đi thực tế tây Bắc đặc biệt là chuyến đi năm 1958 của Nguyễn Tuân tác giả muốn miêu tả vẻ đẹp của thiên nhiên Tây Bắc vì và người lái đò sông Đà đây là tác phẩm tiêu biểu cho khuynh hướng nghệ thuật của Nguyễn Tuân sau các mạng tháng 8 đi tìm chất vàng của thiên nhiên chất vàng 10 đã qua thử lửa những con tâm hồn của người lao động và chiến đấu nhan đề sông đà Tác giả viết hoa hai từ vì thể hiện sự độc đáo riêng biệt phải chăng Nguyễn Tuân coi sông Đà như một thực thể thể một sinh vật. Rồi là văn Nguyễn Tuân không phải là một thứ văn để người nông nội thưởng thức Vũ Ngọc Phan. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt, bắt đầu vô luôn nha. Thì chúng ta sẽ sang qua câu văn số 1 á, thì các bạn bạn sẽ đọc qua là còn xa lắm đến bạc Thạch Trần bài xong thì cái thuyền vụt tới thì chúng ta thì mình sẽ không làm mở bài không làm kết bài chỉ làm thân bài với lại rút ra bài học tóm lại thôi nha rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm luôn nha các bạn đầu tiên bạn phải giới thiệu hình tượng ông lái đò là gì là ngoại hình là một ông lão 70 tuổi cả cuộc đời gắn liền với sông đà với những chuyến chèo thuyền trên sông đà đà quát thuốc đắt trên thân mình một tầng hình cao to gọn vách như chất sừng chất muôn muôn có một cơ thể cường tráng và rắn chắc ông là một con người dũng cảm say mê sóng nước trên hành hình hài còn in hẳn những vết tích của thứ nghề nghiệp nguy hiểm vất vả sự hiểu biết của ông thì chỉ nhớ của ông được rèn luyện cao độ bằng cách lấy mắt mà nhớ tỉ mỉ như đóng đanh vào lòng tất cả những luồng nước của những con thác hiểm trở nhất Ông đã thuộc quy luật phục kích của lũ đá nơi ải nước hiểm trở này. Ông đã nắm gọn được quy luật biến đổi phức tạp của dòng sông. Thì chúng ta phải giới thiệu về nhân vật trước như thế. Rồi chúng ta sẽ vô về nội dung chính luôn nha rồi chúng ta sẽ nói là là còn xa lắm đến cái thuyền vụt tới là âm thanh thông qua tiếng nước réo gần mãi lại réo to tiếng nước thác nghe như là ánh trách van sinh khiêu khích chế nhạo rống lên như một tiếng ngạc con trâu mọt đang rồng lồn Rừng lửa cùng gầm thét với đàn châu gia cháy phùng phùng, tiếng thác nước không chỉ đe dọa đến tính mạng mà cả tinh thần của những người lái đò, phần nào khiến họ bị chôn bước. Hình ảnh đá là cả một chân trời đá, từ ngàn năm vẫn mai phục trong lòng sông, trong hòn nào cũng ngỗ ngược, nhăn nhúng méo mó. Nhờ đứng ngồi theo sở thích tự tự đọc được sông đà giao việc cụ thể với cách mai phục kỹ lưỡng cẩn thận, dòng sông đà quyết tâm đặt mục tiêu ăn chết cá thuyền. Bài thạch trận trận thì đánh phản đánh hòn chia làm hai ba hàng chặn ngang trên sòng sông chuẩn bị cho một cuộc chiến giáp lá cà là cuộc chiến tới bến đó, là sử dụng thuật ngữ của quân sự Nguyễn Tuân đã khởi gợi dài cái sự bí ẩn và vô cùng hiểm ác của dòng sông Đà đã ở đây được miêu tả tả qua thời gian là vĩnh hằng của thiên nhiên ngàn năm khi thì chúng ẩn mình mai phục khi dữ dằn đột ngột hiện ra sau cái đập dền của sóng để nhổn cả dậy vồ lấy cái thuyền có trận địa bày sẵn hàng tiền vệ hai hàng canh một cửa dụ thuyền đi sau vào trận tuyến giữa rồi rước sóng luồn mới đánh khuất vật vô hồi lại những bông ke chìm và pháo đài nổi nội ở tuyến phải đánh tan cái thuyền tiêu diệt tiêu diệt ngay ở chân thác Nguyễn Tuân đã sử dụng một loạt những thuật ngữ của quân sự võ thuật thể thao cùng hệ thống dạy đặt những động từ mang sắc thái dân phân hóa đặt trong những câu văn ngắn dồn dập khiến dòng sông Đà Quảng này không khác một chiến trường với những trận hỗn chiến ác liệt giữa con người với thiên nhiên, sự yên bác về kiến thức, sự cầu kỳ tỉ mỉ trong từng câu chữ sử dụng, tối ưu phép thuật của nghệ thuật nhân hóa cùng những từ lấy gợi hình đầy sức biểu cảm, những tính từ chỉ tính cách, thái độ, cảm xúc và đã giúp nghệ thuật thể hiện Song đà như một loại thị quái dữ dằn đồng thời gián tiếp ca ngợi chi dụng của người lai động. Và đây là hết cái phần còn xa lắm đến à, cả thuyền mục tới nha. Và các bạn à, phải các bạn cứ học rồi các bạn cứ ghi dẫn chứng ra ghi được có chấm chấm nha cứ ghi ra luôn ghi càng nhiều càng tốt văn sợ không có để ghi thôi các bạn có mà các bạn cứ ghi thoải mái và chúng ta sẽ sang phần thứ hai nha phần thứ hai thì đến là không một không một chút nghỉ tay tay nghỉ mắt đến đến à, thế là hết thác thì cái phần phần phần này thì chúng ta sẽ sang là chúng ta sẽ phải giới thiệu người lái đò như thế nào nha thì người lái đò là ngoại hình là một ông lão đã 70 tuổi cả cuộc đời gắn liền với sông đà với những chiếc chèo thuyền trên sông đà quắc thuốc đặt trên một thân hình cao to gọng quách dư chất sần chất muôn muôn có một cơ thể cường tráng và rắn chắc ông là một con người dũng cảm say mê sông nước trên hình hài còn in thẳng những vết tích của thứ nghề nghiệp nguy hiểm vất vả sự hiểu biết trí nhớ của ông được rèn luyện cao độ bằng cách lấy mắt mà nhớ tỉ mỉ những đóng như đóng đanh vào lọc tất cả những luồng nước của những con thác hiểm trở nhất ông đã thuộc quy luật phục kích của lục đá nơi ải nước nguy hiểm trở này ông đã nắm được quy luật biến đổi phức tạp của con sông rồi chúng ta sẽ nói về kinh nghiệm sông nước của sông Đà nha của ông lấy đầu nha là vì nó không có một phút nghỉ tay để hết thác á, là đa là cái khúc này nó sẽ nói về kinh nghiệm của người lái đò thì chúng ta sẽ ghi như thế này là kinh nghiệm sông nước quá rộng người lái đò đã nắm chắc binh pháp của thần sông thần đá ông đã thuộc quy luật phục kích của lũ đá tự nhủ với bản thân cưỡi lên thác sông đà là cưỡi đến cùng như là cưỡi hổ chiến đấu tới cùng quyết không lùi bước tài năng vượt thác thì chùm bi 2 chúng ta ghi là cưỡi lên thác sông đà nắm chặt cái bờm sóng ghi gương lãi bám chắc lấy luồng nước phóng nhanh vào cửa sinh lãi biết một đường với bọc đá đứa thì ông tránh mà rã rơi đứa thì ông đè sấn lên mà chặt đôi để mở đường tiến ông chấn lấy và cửa sinh của bọn đá và giành chiến thắng hoàng lạc độc từ mạnh được huy động như một đội quân ngôn ngữ hùng hậu hò reo theo từng nhịp tiếng của sông đò của ông đò là nắm gì phóng lái tránh rảo đè chặt ông lái đò như một vận động viên đua ngựa đã tính toán kỹ đường đi đã đánh sập vòng vây của lũ đá vượt qua hết các cửa tử đồng thời làm cho bọn đá phải thua cuộc với bộ mặt tiêu thiểu xanh lè thất vọng ở trận này ông ông đò đã đánh phục đầu sông đà rồi chúng ta sẽ sang trùng vi 3. Trùng vi 3 là ông lái đò đã biến chiếc thuyền xấu bơi chèo thành một mũi tên, còn ông giống như một cung thủ đã phóng thẳng thuyền lại cửa trong cùng tuyệt thuyền như một mũi tên che lượn được một loạt động từ mạnh phóng chọc thủng vuốt vuốt xuyên lại được Nguyễn Tuân huy động để miêu tả tính cách đánh của ông đò phóng chọc thủng xuyên qua qua xuyên nhanh lại được lượt được sự thần tốc trong cách đánh và kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh nhanh của ông đoạn văn là miêu tả cuộc vượt thác của sông đà của ông sông đà đầy giá trị tạo hình sinh động mỹ tuân như đưa người đặt vào một không gian trận chiến đầy sôi động kịch tính như một thước phim quay chợp độc tả tài nghệ của ông lái đò bằng vốn tri thức của nhiều lĩnh vực khác nhau quân sự điện ảnh võ thuật thể thao làm nổi bật tư thế hiên ngang dũng dũng cảm của ông Leander trong trận chiến giữa con người với thiên nhiên. Qua hiện tượng ông Leander Nguyễn Tân cho ta thấy sự thay đổi trong thiên hướng trong sáng tác của ông, những con người đã trân trọng ca ngợi không thuộc tầng lớp đài cát của vang bóng một thời, thời mà những con người lao động bình thường trong cuộc sống mới đó là chất vàng mười đã qua thử lửa của người lao động Tây Bắc từ đó Nguyễn Tôn muốn phát biểu quan niệm nghệ thuật người anh hùng không chỉ có trong chiến đấu mà hiện diện trong cuộc sống lao động từng ngày đó chính là sự nét đẹp của con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng đất nước và đây là hết bài đoạn thứ hai nha giờ chúng ta sẽ sang đoạn thứ ba luôn rồi chúng ta sẽ sang đoạn thứ ba mình ghi quên ghi số 3 rồi mà con số 3 thì nó có tên là con sông đà tuôn dài tuôn dài như một án ấp chữ tiền tình tình đến đàn hương vực biển biển và chúng ta à, cũng như bạn khi chúng ta phải giới thiệu ngoại hình của ray đỏ bây giờ chúng ta làm nha là chúng ta ghi á, bài đầu tiên là ngoại hình đó là ngoại hình của ông lái đỏ á, là là một ông lão 70 tuổi cả cuộc đời gắn liền với sông đà với với những chiếc chèo thuyền trên sông đà quắt thuốc đặt trên thân hình là một cao to gọn gách như chất sừng chất muôn đây đấy có một cơ thể cường tráng và rắn chắc ông là một con người dũng cảm say mê sông nước trên hình hài còn in hẳn những vết tích của thứ nghề nghiệp nguy hiểm vất vả sự hiểu biết của ông thì trí nhớ của ông được rèn luyện cao độ bằng cách lấy mắt mà nhớ tỉ mỉ những đóng đanh như đóng đanh vào lọc cả những lùn nước của những bọn thác hiểm trở nhất, ông đã thuộc quy luật phục kích của lũ đá. Nơi ải nước nguy hiểm trở này, ông đã nắm được quy luật biến đổi phức tạp của con sông. Và chúng ta sẽ nói về dòng chảy của sông Đà. Đây là bà đoạn về nói về sông Đà. Còn đoạn trước thì nói về hiện tượng ông đã đò. Còn đoạn trước nữa thì chúng ta nói về trùng vi ba cách ông đã đò chiến thắng được sông Đà. Rồi chúng ta nói là kia á, là dòng chảy sông Đà uống lượng như một mái tóc yêu kiều vang sơ của người thiêu nữ Tây Bắc được thể hiện qua các bạn ghi nhận chứng là con sông Đà tuôn dài tuôn dài như một áng tóc chữ tình từ trên cao nhìn xuống sông Đà đẹp thơ mộng mềm mại uyển chuyển như mái tóc tóc dài mượt mà của người thiêu nữ Tây Bắc từ tuôn dài dài lặp lại gợi cảm giác con sông Đà mãi như vô tận Câu văn dọc tịch nhào nhạc điều kết hợp với nghệ thuật so sánh đặc đáo gợi liên tưởng sông đà như ảnh của người thiếu nữ Tây Bắc, kiều diễm trẻ trông duyên dáng đầy quyến rũ. Sông Đà được đặt cho khoảnh khắc tuyệt đẹp của núi rừng Tây Bắc, bung nở hoa ban, hoa gạo, thẳng hai và cuồn cuộn mù khói núi mèo đốt nương xuân là vẻ đẹp thơ mộng huyền ảo e ấp từng tớ của dòng sông hai chữ ẩn hiện tăng lên sự bí ẩn và chữ tình của dòng sông đọc từ bung nở hoa ban hoang khang gạo nở khắp những cánh rừng soi chiếu xuống dòng sông từ lấy cuồn cuộn mây khói đun đang xen thì ảo sông đà bằng mái tóc đẹp cả thêm hoa ban hoa gạo đẹp mơ màng như sương khói mùa xuân với biện pháp tu từ so sánh nhân hóa đã làm cho sông đà diễm tuyệt và gợi cả một cách diễn đạt thật tinh tế màu nước sông đà chuyển đổi theo mùa mùa Mùa như để làm đẹp cho chính mình, mùa xuân, dòng xanh ngọc bích cho thấy một màu sắc gợi cảm trong lành được kết hợp bởi màu sắc của nước, của núi, của da trời, mùa thu, nước sông đà, lừ lừ chiếc đỏ như da mặt người, bầm đi vì rượu bữa. Hình ảnh so sánh độc đáo tinh tế nhưng không kém phần gần gũi giúp người đọc dễ dàng hình dung ra vẻ đẹp chân thật của dòng sông. Mỗi mỗi mùa có một vẻ đẹp đẹp riêng bằng cách tự khoác lên cho mình một chiếc áo mới rồi cảnh vật hai bên bờ sông vừa hoang sơ vừa nhuốm màu cổ tích hoang dại và hồn nhiên như một bờ tiền sử hồn nhiên như một nỗi niềm cổ tích bờ sông đà bãi sông đà bươm buồn bươm bướm bay lượn trên sông đà đà cảnh vật vừa trù phú tràn đầy sức sống hy vọng niềm tin và một cuộc sống tươi đẹp sau chiến tranh hình ảnh nương ngô nhũ nhũ lên mấy lá ngô non đầu mùa cỏ danh núi núi đồi đang ra những ngọn bút cho thấy một sự khởi đầu mới, non xanh tươi mới trẻ trung đang ngầm sinh sôi chuyển động, một đoàn hưu cuối đồng bốn bút cỏ xanh đẫm sương đêm, những con hưu thơ ngộ, ngộ ngẩng đầu nhung khỏi án cỏ sương chăm chăm nhìn tôi. Đó là ánh nhìn khoảng khắc đầy ấn tượng bởi vẻ hiền lành, dễ thương, đàn cá đợt dầm xanh vẫy vọt lên mặt sông bụng trắng như bạc rơi thoi hình ảnh so sánh dòng sông lấp lánh được như được giác bạc tất cả hiện lên trong không khí lặng lờ hoang dại vẻ đẹp tâm hồn của sông đà thể hiện qua hình ảnh cổ nhân mặc dù người cổ nhân ấy ấy biết mình lắm bệnh lắm chứng chóc dịu dàng rồi lại bản tính tính và gắt gỏng thắt lũng ngay đấy đấy với những hình ảnh gợi cảm so sánh liên tưởng tưởng tượng bất ngờ phong phú nguyễn tuân đã đưa người đọc vào một không gian trữ tình khiến họ say đắm và thêm yêu cuộc đời Tóm lại, quan từ sông Đà Nguyễn Tuân muốn thể hiện tình yêu đến tha thiết đối với thiên nhiên đất nước. bởi ông, thiên nhiên cũng là một tác phẩm nghệ thuật vô song của tạo hóa. Với quan niệm đó, Nguyễn Tôn đã chứng minh sự tài hoa uyên bác lịch lãm của mình. Hình tượng sông Đà chính là phong nền của cho sự xuất hiện và tôn minh vẻ đẹp của người lao động trong chế độ mới. Và trên và cái này là đại sông đại thứ ba rồi nha. Rồi chúc các bạn thành công nha. và trước khi kết thúc video này mình sẽ nói nói về văn nghị tôn nghe văn nghị tôn không phải là thứ văn để người nông nổi thực thức vũ ngọc phan câu này rất là tâm đắc và mình có nhớ về người lãnh đạo sông đà nghị tôn và chữ người tổ tần những người tử tù của nghị tôn luôn mình cũng nhớ về hai tác phẩm đó tự nhiên hoài niệm ghê á rồi mình có thể làm luôn cả video về ART cho dòng sông của hàng phủ Ngọc từ luôn nha nếu mà đủ thời gian bây giờ là tới 23 giờ 15 phút rồi là 11 giờ 15 rồi và mình sẽ đăng video này xong mình đi ngủ nha rồi trên đây là toàn bộ người lái đò sông Đà Nguyễn Tuân để ôn thi tốt nghiệp năm 2022 cảm ơn các bạn đã xem video xin chào và hẹn các bạn các video sau nha